anh có muốn nói gì với ờ, khán giả không anh à, qua đây xét dàn ờ, máy móc của anh em bên phát tư là mọi chi tiết linh phụ kiện nó đều rất là sắc sảo chắc chắn à, tôi lấy con máy tắt rồi nên tôi thấy à, yên tâm về chất lượng sản phẩm tôi lấy tiếp con máy góp máy nữa à, anh em cứ yên tâm mà dùng bên phát tư tôi thấy được vâng cảm ơn anh chúc anh sức khỏe sớm thừa vốn và nhiều công việc cảm ơn anh nhá đây cả vâng. alo xin uh, kính chào toàn thể anh chị em trong ngành nhôm kính em là ờ, uh, nhân viên kỹ thuật của công ty Factor Việt Nam hôm nay thì uh, em sẽ dẫn anh em đến về với huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội để lắp đặt cho anh Lợi một con à, máy ép góc bằng thương hiệu Factor của công ty Factor Việt Nam đây là tổng quan con máy ép góc anh chị em có thể nhìn thấy đây là máy ép à, góc kỹ thuật số với 6 à, đồng hồ tham mơ không cần thay dao trong quá trình mình ép tất cả các loại nhôm từ cửa đi đến cửa số máy thì có đèn để anh em có thể làm việc vào buổi tối pin màu máy là màu xanh ngọc lục bảo rất là chắc chắn hệ thống điện của máy thì bao gồm có chống đảo pha để đảm bảo cho motor không bị quay ngược có áp và khởi động từ đầu trì dơ le cả đầy đủ ở đây thì em đã căn chỉnh hết cho anh lộng thì sau này thì thì ờ, mình sử dụng dễ dàng mặt mặt của con mé góc factor ừ, này rất là dày nha phải dày nó ờ, phân ừ, chắc chắn đây đây là sản phẩm ép thử đây là đẹp rất là kít đây là cánh cửa sổ cửa đi mở trong và mở ngoài mau cửa sổ cũng rất là đẹp à tiền đây em giới thiệu với anh em con máy cắt hai đầu F88 mà anh Lợi đã mua cách đây ờ, một tháng anh nhỉ một tháng con máy ờ, F88 theo anh thì đánh giá là cắt được ờ, khoảng tầm 99 điểm còn một điểm nữa chắc là không hợp phong thủy sao <laughs> anh em ờ, có thể nhìn thấy đây là con máy cắt hai đầu F88 máy được trang bị motor ờ, công suất 3 kW mỗi đầu sử dụng lưỡi cắt 450 thương hiệu ờ, Wagen của Nhật Bản tất cả các hệ thống piston đều là piston đúc liền phân phối độc quyền công ty Factor Việt Nam đây là piston đúc liền chắc chắn khác biệt hoàn toàn với cái loại loại bê tông mà đẹp rời như thế này máy thì cắt được hai góc được điều khiển ở trên điều khiển là được chuyển qua từng việc chuyển góc rất là êm ái ra thì với tất cả các dòng sản phẩm của Factor đều có đèn led và kính lúp thước và thước inox đã được nẹp nhôm rất là chắc chắn đường ray là đường ray đặc phi 40 là to từ này ờ, mua máy về thì anh lợi cắt được rất là nhiều cửa anh chị em nào ờ, muốn mua máy làm cửa nhôm thì hãy đến với công ty Factor chúng tôi địa chỉ là bến xe Yên Nghĩa Hà Đông Hà Nội còn à, anh em trong nghề nào ở à, huyện Sóc Sơn muốn à, tham khảo dàn máy hay là tậu cho mình một bộ kính nhôm thì đến với anh Lợi địa chỉ là Đức Hòa Đức Hòa Đức Hậu Sóc Sơn Hà Nội xin cảm ơn anh em đây là xưởng của anh rất là gọn gàng rất là to việc nhiều cửa nhiều nhưng mà xưởng của anh ấy sắp xếp rất là gọn gàng khoa học xin chào anh em hẹn anh em ở những chuyến đi tiếp theo